Ok nè, xin chào tất cả anh em mới vô nha Hơn 300 anh em đang xem nè Anh em đang xem đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi nè Và bây giờ thì uh, tiếp tục video buổi trưa ngày hôm nay Thì Khải sẽ tiếp tục ép nhận kháng băng nha mọi người Để Khải xem thì nhận kháng băng đang cần những cái gì Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi ép nhận kháng băng kháng băng nha mọi người Rồi thì Khải đã thành công nhận kháng băng kháng hỏi 30 nha nè Cho anh em sâu lại cho anh em xem Thì uh, Nói chung xét kháng băng của Khải bay gần hơn 4 triệu nè Gần 4 triệu rồi Gia truyền 3 triệu rưỡi này Mid rồi ngọc bội 400 rồi nhận 400 đó nhân phẩm thôi trong ép thì nó hình xui ra từ 25 đến 30 đâu nhiều anh em comment 20 thì không có anh em 20 thì trừ khi anh em ăn à, event hoặc là những cái hoạt động event gì đó nó ra mini ăn ban mini á thì nó mới có 20 nha còn lại anh em ép á, thì random từ 25 đến 30 anh em và gia truyền thì từ 15 đến 20 nha rồi chúng ta cùng xem thử nó cần như này nó cần đó là tăng nội lực mức 6 trở lên ok bây giờ là một công đoạn tìm nội lực mức 6 trở lên là mới khó khăn nữa nè nè nãy khả là tốn gần mười mấy phôi ờ, nội lực nữa nè ép phôi nội lực mít liên tục tại vì nó cần cấp 6 hơi căng cầm 6 thì khải bỏ bốn viên đại mà vẫn rớt nè bốn viên đại vẫn rớt bốn bốn ok khải cần tầm ờ, khá nhiều người. khá nhiều quá nhỏ rồi anh em ơi rồi nó coi ai còn phúc duyên dương còn phúc duyên dương ơi gai <clears throat> hỏi phúc duyên anh ok khải giao dịch thêm một phúc duyên anh em ba bảy bên ok chơi thêm anh phúc duyên cũng được bốn phúc duyên cũng được mà nó vẫn rẻ hơn thiệt tin. ờ bốn phúc duyên nhiều khi cũng xịt luôn chí mạng thiếu lâm mắt rồi mà đúng là thiếu mạng thiếu lâm tăng chéo là mắt rồi anh này anh em anh này khải thấy nhiều này nó là muốn mắt này hai tám là năm năm mươi sáu, mươi sáu kèm này 41 nữa là đã chín mấy rồi kèm chín kèm theo cái cái skin chống phái nữa chiếc mạng quá trời rồi nè chiếc mạng mắt rồi <clears throat> ok vậy bây giờ khải sẽ đi uh, ép kiểu là bốn duyên đại và phôi thôi nè cứ phôi 11 ít là được cố gắng lên uh, một xếp đồng bang đâu nam ơi phúc duyên tí khải lai sâu nha nè đỡ chặt rương mua hết luôn giá yeah. fit một xíu mình xúc không chấm bảy lấy hết hai mua phôi nội lực hiện một xuống lớn rồi mua phôi nha anh em tầm này thì khả sẽ mua phôi và ép phẩm chất xấu và phù dung thạch phù dung thạch là kháng băng dòng 2 ok trước mắt khả sẽ đi tìm mọi thứ một ít nè mà kháng băng dòng 2 trên 10 là được nha anh em tại vì nó chỉ cần cầm phẩm chất 4 thôi cầm phẩm chất 4 thôi Hello anh em đang xem nha Hello anh em mới vô Chúc anh em à, buổi trưa xem live như vậy anh em à, Kháng băng thì không có rồi Nếu không có thì mình à, Xe cầu mình không có Kháng băng dùng 2 thì mình sẽ Đây đây Như đây Này kháng hỏ rồi Mới dùng 2 Trên 10 là được nè Cứ trên 10 phần chọc 4 là ok thôi Mới dùng 2 Hơi canh nha Mới dùng 2 thì khả thấy nhiều nhiều lắm Mà mình đặt mình không có cái nào luôn ờ quan trọng hiệp một hiệp một thì cũng khó ok không có rồi cho ông anh chơi bên bắc rồi ờ, đi dạo anh em ơi cái nội lực tầm này khó nha nội lực ghét bỏ gì thủy tinh em ơi nội lực này hâm uh, chức bỏ thủy tinh rồi anh em ơi ở tên đi quyết định này <clears throat> nỗ lực hiếm quá à, nỗ lực thì tinh hơi phí nè thì tinh vào đà hiếm này hơi phí 83 này thôi cứ test đi trải nghiệm đi tiếp tục à, bốn viên đại đang ra xấu xu rồi bốn viên đại xấu xu rồi nội lực hắn băng dòng 2 mới dòng 2 cao nội lực dòng 1 Em được dòng một em đi tìm phôi nha Em là chúc em em em, em lấy uh, cái hiện một á một hai ba bốn năm sáu nè Rồi sáu cái kháng băng là ờ, hiện hai, Kháng băng là thổ nè Rồi ok Ôi hết điểm luôn năm cái rồi nè <clears throat> Kiếm một ít đã Server không có Không có trường ơi hết rồi Những phôi 10, 11, x 13, x 15, ít 3 mình gom hết luôn rồi Nãy giờ Khải chơi 13 x nó còn rớt á 13 x nó còn rớt anh em Kiểu này nếu mà chơi phôi 8X 9X chắc bỏ thì tin quá Tại vì uh, giờ tiền không ra Thì không có luôn nè, em Thì không có để mà, mà xài luôn á Nón này Thì nón này giờ mấy Hiện tinh một này Hiện tinh một này Tinh một này một hai nón dọa cho nè, tép này tinh một hai nó như nhau phúc duyên và bao năm rồi thì anh cố lên Ok Cái này chưa đụng tới Rồi đi à, được cái nào lúc đó anh làm Nam ơi Đi dạo dạo xem được còn cái nào không Tại vì cái nội lực hiếm lắm Vừa có cái 14 mà À vừa vừa có cái 14 mà sao mình không thấy ta Xem lại nè Xem lại em ơi Này góc này đúng không Sinh lực thường sinh lực dòng một thôi nội lực dòng một hiếm lắm này góc này đây đây đây 35 vàng ok <laughs> đang hai căn băng nãy mua nhầm con mà cái cái nãy mua nhầm là họ, là phòng thủ quản lý trường về nhà có người tìm ok mua được cái nón nha nè mua được nón 14 ít nha rồi ok ok quay dùng hai này em 50 vạn vãi liền dùng một là ngon này dùng một là lấy luôn khỏi phải suy nghĩ không minh là lầm ok trong thời gian chờ phôi anh em chờ chút anh em chờ phôi khải đi à, mua được ít phôi này bây giờ này như game phôi này nội lực thấp quá tám biết thôi khải với trung bình thì khải sẽ đỡ bốn đại hoặc là hoặc là ba đại và lần này khải sẽ thêm hai tiểu cố gắng phòng chất xấu được anh em ơi phòng chất xấu được nha ok vô kháng bấy dùng hai ok ok hãy tiếp lại coi nhập sáu được em ơi sáu ok ok à, ok tao cái kháng bấy dùng hai này đâu năng lực nào? không bằng đâu vô đây thôi vừa rồi coi ba ba cái ba cái gần đây thôi lực sinh lực sinh lực ai đây đây đây nỗ lực chấm cái chính ok men ai tiếp tục em ơi còn những cái phôi kia thì khả chắc là bốn đại nói chung khoảng chút xấu thì bốn đại thêm hai tiểu em ơi tiếc làm gì thêm mỗi loại hai tiểu thì khả sẽ mua thêm 10 bình tiểu đi có một bình rồi thì mua chín bình nữa ôi thiếu điểm luôn phải thiệt sự rồi sẽ tiếp tục là bốn đại hơi hơi tốn đúng không nè hơi tốn kém đúng không sao à, như cái phôi này này khả tính cho anh em xem này như cái phôi này đúng không 143 143 là khả chỉ đỡ ố sao bỏ vô không được ta nỗ lực này à, lái lái như trong uh, phôi 143 này thì khải đỡ hai đài hai tiểu nè vì nó rất là cao còn đen là xịt từ chiều rồi đen là xịt từ chiều rồi vì nó trăm bốn mấy rồi đây trăm bốn ba thôi nghỉ chút Chúc cái úp nhẫn 20, 200 à, nội lực và 30 cân bằng nhé Ok Vũ Quang ơi Đó hãy sẽ bỏ đó là vô vô Tinh Hai đại hai tiểu nha Nam Bớt được hai bình đại nè này phôi cao mà đúng không phôi cao bớt hai bình đại ngại gì không chơi nè mít bỏ đó mít bỏ chưa lời ăn lỗ chịu đó có chơi có chịu nè rồi những phôi này 100 phần đàn 138 này phần đàn 118 chơi theo chứng thực lúc nãy được này là ăn đối chịu nè giảm bớt uh, phúc duyên à, cũng ờ, hai đại hai tiểu lời ăn lỗ chịu đó lời thì lời thì lời được hai phút dương đại còn lối thì lỗ hai phút dương đại một hiền tinh một cái phôi đó lời ăn lỗ chịu rồi bốn luôn lỗ sắp mặt <laughs> rồi chịu đó lời ăn lỗ chịu nè bốn con số này rồi những cái sâu này hơi hơi hơi thấp tí chứ cái cái bốn đại sâu này thấp tí bốn đại hai tiểu đó chung mà lời hai lỗ hai triệu thì biết sao vậy ôi kẹt luôn à lên một mất một nè chung là tỷ lệ 50 50 ông anh này cũng nhiều đồ rồi luôn nè không khóc nhưng mình thức đúng rồi khóc gì đâu đang nói chuyện mà ủa sao mình nhận đồ không được ta từ từ từ vì sao rồi em ơi ôi dính cái đai lưng gì không lấy được không lấy được được, ôi thằng quay này nó là mất nữa rồi vãi đái luôn nè không nhận được đồ luôn ăn đồ ổng ma canada vậy kẹt cái đai lưng này đi chỗ khác đi vậy tay Lan ơi, nghỉ lặng, nghỉ lặng Thôi Không nhặt được luôn Ông này cũng vứt đồ cho mình không nhặt được ta Lát nữa rồi Rồi out game quá Dính vào tay rồi nè Vãi thì Nhìn tay <coughs> Ờ, vô duyên đâu Vứt, vứt, vứt, vứt, vứt Vứt, vứt, vứt, vứt, vứt Ôi Phụ quả này mất luôn bao tay nữa rồi <laughs> cái rương mình bị sao rồi anh em à rương mình bị sao anh em anh em thấy không cứ mình phù gì lại là nó mất phù gì lại là mất vãi liền cái phương tường này đó mất nữa thấy chưa thấy chưa ảo ma canada chưa ảo vãi ai mất nữa rồi <laughs> từ nè mà chắc là đợt khải lái xong khải ao game cái anh em ơi ảo ma quá em thấy không thấy cái rương không đem ao ra rồi lại một cái nữa này rồi thêm người anh em khải áo ra vô lại anh em ơi bị bị nó bị ảo ma canada quá vô lại ok anh em bây giờ tiếp tục rút bóng đại anh em rồi rồi anh cho cái gì đây anh này anh cho cái gì đây trương dương uh, trung tâm một này anh cho cái đây kháng băng dòng hai à cho kháng băng dòng hai nội lực nội lực nội lực ừ, nội lực nhiều ấy sinh lực kháng băng dòng hai rồi ok khải vừa rồi xin được ba cái phôi nội lực nữa đúng không tiếp tục nè bốn đại ok chỗ này chơi bốn đại nè lấy nè bốn đại nha mọi người game này chơi trên pc hả đúng rồi game này trên pc bạn ơi hiện tại trang chủ game đó là võ công trường kỳ net nha trần hằng ơi ờ, nội lực đâu nội lực trăm lẻ bốn ok được cho mọi bốn đại nè lần này thì chơi bốn đại đi mình à, bốn đại hai triệu nó cũng rớt rồi cho bốn đại đi anh xui quá phần chất xấu là được nha mọi người này bốn đài hai triệu rất bốn luôn nè bán liền <coughs> nhiều ơi xấu nè ok xấu nè ba cái xấu rồi nha tiếp tục nè tách ra nhiều lại tiếp tục anh em ơi đáy này tiếp tục phôi 17 nữa nè hiện một nè à, thì tên bên này bình hết nè một hai viên này một hai ba hết chỗ ok ok cảm ơn ông anh nha ông anh kia cũng cho mình phôi quá trời ông chỉ chỗ mua nữa nè tên một hiện nè ờ, bốn à, đại này vừa rồi lên thành công một phôi ờ, bốn đại lên nè hồi nãy mình thêm hai tiểu nó dư mất nè dư sao rất bốn luôn hai lần rất bốn rồi bốn đại rồi nhân xấu rồi xấu ơi Giờ mình chơi kèo chắc đi thử nghiệm tốn tiền À tốn thời gian Ok nói chung là anh em cứ vô xem trải nghiệm thôi Xấu anh em à bốn đài ok bốn đài xấu nha trường ơi tao giờ Khải còn ờ, một hiện thiếu một hiện nữa rồi Thiếu một hiện nữa rồi Alo Người anh em Bán cho 10k Điểm tống tiền quá thiếu điểm tuấn kim trầm trọng luôn em ơi thiếu điểm trầm trọng luôn phôi này 110 này rồi à, cũng phôi 110 là cao nhất rồi Hình tinh một này Thiếu <coughs> lại Lái này Rồi 119 này Tinh một này <clears throat> trước hên xui lắm nè trước lúc 3 cũng ra 6 7 mà lúc 4 nãy giờ thấy toàn 6 thôi mà thêm bình tiểu lại lúc 4 ảo vãi lên xấu rồi một rồi, rồi bao nhiêu rồi xấu luôn ok xấu luôn thiếu một cái nữa nè ơi phải đi uh, mua cái điểm đóng kia đó. đúng không có điểm đóng kia rồi đúng một ca điểm nữa nè phải liền khỏi kênh bàn ai còn lô lô lô tài ơi tài ơi à, em em rút giùm anh ờ, một, một cái quân hơi thống kim đi giùm anh đây anh lên cái nhẫn ăn bàn này xong luôn ấy em anh mua lại cho ừ một cái quân hơi tương dương bán ngựa này ừ một cái thôi 10 cái điểm thôi rồi chuẩn bị đủ xét ăn bàn nha nam nãy giờ ép chưa xong luôn hả chưa điện mình mà anh điện mình quần quần tìm phôi khổ như bà Ôi Thằng đụng xét ơi dạ, dạ. Khỏe rồi em ơi Đây em Mà điều uh, hơi minh tí thôi Buồn chút mà biết sao Sau này mở lại tính sau Sau này ép lại Chi mà ngày nào cũng quà hoài cái ta hết rồi À, dạ em đổi cho anh à, một cái hiện một em ơi một hiện một và một cái à, một hiện một một ca điểm em đổi mà anh đi một cái thôi một cái hiện một Đâu, ai còn đếm thông kim ta? Anh à, hắc nơ thằng lứa cũng đếm thông kim anh ơi. Không ai còn đếm ta. đổi được có 600 mấy cái búp bê rồi, đây còn thiếu để ăn con Nami nữa. Ủa 600 mấy rồi à? à? Tài, à, tài, tài. Thiếu điểm này cái mấy cái điểm mà mừng hết lớn luôn nè. Hồi nay đi được tổng kim bao nhiêu chia cho anh em rồi. Ok anh ơi, ok anh ơi. Rồi. À. Đó. Nhưng đầu là mình sẽ rút. Ok, cảm ơn Satama này à, ờ. à hồi chưa anh, anh, anh Saitama anh có đi ờ. định bay đánh trung tâm ờ, ai tiếp tục cái nội lực tiếp theo thương dương trung tâm à? xem chế độ của khải ok mèo điên ơi đây em ơi à, khải lên một một một món nữa là đủ xét thằng ba nè 15 ép xịt nè buồn chút buồn 25 <laughs> không dám khoe mít bao nhầm khuê mới mua vào tay lên lưng đó à, đôi giày con Santa của ai vậy à, lúc nãy đi lấy tung kim ép đấy vừa ép xong đấy ừ, bán không anh bán thì đang thay lại bộ set giờ thiếu mỗi cái đai hỏa thôi ờ à, ngon ngữ ta ép ép ép kháng hỏi dòng một à, rút bao nhiêu thì tên đọc bao nhiêu thì tên đấy dòng nào dòng kháng hỏi 25 đấy rút ờ, hai đập ba không có cục phút nhiên loại nào đâu tất cả ép Nhưng, tình hết à rút hai đập ba đúng rồi full full là chắc rồi giờ này bị dư tầm này dư nên ép kiểu đại gia luôn nè anh xe tama có có có, bánh bánh bông lan không anh rồi ít hôm cả sẽ ép một ít đồ xấu dòng nữa xong còn chưa được cắn cái nào hôm qua còn nhường cho thằng à, nồi lực này nhường à, một này thông tin này bốn đại này cục dạ. này thành công cái nó khỏe anh em ơi Yếu à, 200 cái Còn chắc sống nữa cho xong cái này Chưa được cảnh một nghìn bánh bông la nào cả Xấu luôn, ok Rồi giờ đến khăn băng nha năm Dịch bài bốt còn không anh Phong? Hay là vậy thôi gì? bắt đầu để đến khăn băng nãy giờ khăn băng thì uh, chưa, rút chưa chưa em giờ đập hai tiểu lên à, anh à, anh phong mới đưa giờ chắc à, giờ khăn băng thì phòng chốc 4 ok Tại thấy anh đánh nhiều lắm mà À đánh nhiều mà ra tàn xây huyền tinh không mà Đập hai tiếng lên nha em <clears throat> Cái gì nhỉ? Quên cái đòn kháng hỏa lúc lên là rút hai đập hai đó rút hai ra một tiêu chín luôn đập hai không không không không phúc duyên luôn à làm gì có phúc duyên nào chẳng có bình nào cả ok ok anh ơi ok hiểu rồi chơi là chắc kêu anh em làm ơn tí ở nhà xem có ai bán bao tay mộc mua anh cái về anh trả tiền nhá anh lạnh quá cháu dòng anh cháu dòng anh bao tay mộc 5 dòng luôn lũ ấy à ok anh đủ cả bộ rồi này rút thố nhưng mà anh Phong yêu cầu là bốn option okay. ờ, nó ép sẵn không được hoặc là bắn vào pha tay tím được à. tiếp tục anh em ơi phòng chống 4 là thành công anh em ơi phần chống 4 là được rồi thôi này Mệt lắm 4 này, ok, cứ 4 là được sẽ đặt cái máy cứ bốn là được đéo hiểu sao đéo u mana đéo hiểu sao tôi tôi hồi lắp hết hả ờ chẳng hết đâu túi tớ anh ơi bốn ôi ông từ bốn luôn ghe tìm ba phôi nữa ờ ờ, ờ, ờ. nó đéo u mana này mình đéo hiểu sao ơi đi tìm phôi ngay làm ăn đúng không nó giờ tìm từ này Vâng ơi mày tìm lại không có ba tay bài tập ba tay ở mục nữa. Kháng băng dòng 2. Kháng băng dòng 2. Không ca ơi, em mới lên nhận kháng dạ. hỏi à, kháng hỏi 30 nô 1 luôn. Ngon lành. <laughs> Đâu xem xem nhận đâu. Đây anh ơi, thiếu lâm cần anh ơi. À, nhận anh bao nhiêu? Nhận anh 27 hay 28. Nói chung em thiếu lâm là em không nhiều được đâu. <laughs> em thêm được mấy điểm cho đẹp ngon nó bù cho cái dây chuyền là được rồi bù ừ. dây chuyền gì ừ dây chuyền tặng tất cả mười 15 kìa ừ bù lại cho chuyền nhà em đó bây giờ đồ ép cũng phải có móng mắt chứ không có mắt chết luôn dây chuyền ép có 15 hả ừ mất ba triệu rưỡi được 15 10 10 16 lần không 12 lần xịt là xịt 6 lần lên 6 lần rồi, rồi ờ, dạ khám lại khám lại được 15 lăm mất 3 triệu mấy mà không được gì á nói chung là thôi đợi adder lần sau mở chức năng á mình ho mình ép lại bỏ vài kim ép lại chung giờ chuyện đen cái món quan trọng nhất đen không bán dòng hai nữa mà đây ui trăm vạn mắc vậy làm mà mang phôi rẻ lấy tìm ai này vậy không hiểu sao Trời, để phôi bên này nỗ lực quá trời này. Thôi là ông kia cũng cho được một con đi tiền Để ông bu máu Ờ nhưng mà em lên nhận ăn bang 30 nữa này Chúng mình lên nhận ăn bang 30 nữa này à, Đi tìm phôi không băng dòng ấn 2 nè Xong cái này thì anh uống nó mới ngon được anh em à Xong cái này thì ăn cơm là tối lên like nữa là ngon luôn anh em Đúng rồi, chờ ra trùng luyện trùng luyện thôi Tốn vài kia một lần thôi một món qua wow, Long An thử đi cái này sao dạo nãy rồi xui quá không thấy món ăn banh nào luôn cái banh nhiều mà dạo qua không ra luôn nè mới dùng hai trên 10 là được mới dùng hai Trời thằng phôi này bán hiện trăm vạn rồi Làm nó con tước không đau nữa Hello mèo điên nha Trời, Có thì khỏi phải chơi rồi nè Sao Tùng bán đồ cao rồi Mới dùng hai anh em ơi quán ra nhận 30 nó tuyệt vời luôn bù lại bù lại cái ngọc bồi với lại gia truyền không có cái phôi nào luôn cho thôi auto web phôi đây <laughs> kha kha kha ôi khổ quá khổ quá này tương dương này tương dương có kháng thổ nhiều quá ứng dụng hai ơi mới dùng một dùng một à, dùng một kêu dùng hai thổ em ơi ấy lại lại lại lại lát thêm biết thằng tên em mà hết hết hết hết thằng tên hết thằng tên một không còn viên thằng tên một luôn tính ra gần 70 viên thằng tên nè gần 70 viên thằng tên một mà một phá không còn gì luôn hết 70 viên thằng tên một rồi 12 viên nữa dư sức còn 13 dân tinh mấy à? đâu có đứa hồng kiêu luôn kìa ngon đủ ba rưỡi một lần luôn ngon dữ ta có phôi gắn banh dòng hai đăng xét đăng ban mà sao đeo vòng long được khi nào đủ xét là lúc đó mới đem vòng long được cán bằng 24 rồi bằng cao thế cầm cán bằng chân 10 được rồi nè bằng dòng 2 nhưng mình có một cái đôi giày hay gì đâu không có dòng 2 ở đâu rồi có nhìn hơi tí hiểm đồng đúng rồi khả năng ăn ban mà sau này có đủ set này nọ thì lúc đó mới bỏ cái set ăn ban ra ăn ban dòng hơi không có luôn xa em đi rơi trên trường bạch lẻ loi cô đơn đâu thành ok có được một món rồi em ơi ủa mình ăn gì vậy rồi tìm thêm hai món nữa đủ nè em ơi hai món kháng bánh dùng hai nữa <coughs> tìm xe tiếp Đó, hai món đầu tiên không ra rồi bị ép cái này khỏi đặt rương này. chung lần cái này nữa là là xong nhẫn ăn ban luôn nha nam là đủ xét luôn nha mọi người thế lên này mới vô nha à, xong rồi sẽ ép một cây vũ khí nha nam hoặc là có thể khả sẽ ép những trang bị món đồ xanh của khả cho nó mát ộp hết một lần đã mát hết một lần đã trời cái nón này mày hai hai bốn mươi luôn rồi chưa à, này hai quốc viên là lên rồi không cần phải suy nghĩ nữa hai viên đại auto xấu rồi Ô tô 56 này, phẩm chất cao quá năm ok rồi à, hai cục nữa hai cục khăn bán dòng hai nữa hai cục khăn bán dòng hai phẩm chất 4 ok khải đi tìm shop cho anh lẹ nè hai cục khăn bán dòng hai đây đây đây sống sống vàng ủ vẫn cao vậy tiền vàng đang thăng hiếm rồi nè voi mua 66 vàng bạn quá cao năm điểm trừ năm điểm trong nhiễm ép nhất là bảy đến mười này nọ nè nên điểm thấp quá đang ép ờ, nhận ăn bàn uh, ờ, kháng băng nha anh em ơi khả năng ép nhận ăn bàn kháng băng nhà mọi người đang tìm cái phôi nữa thôi khả năng cái phôi nữa đâu đâu là xong thôi nè dòng một không kích được dòng một không mua được dòng một ừ. ok anh khả đi tìm phôi các ok hai cục đấu này em ơi nãy giờ cứ tưởng hết ok ok đấu rồi đúng rồi mở hai chữ phóng viên này rồi rút hai phòng trong 4 nữa xong rồi nè Cố lên cố lên Lại ngay Chất nè Tinh nè Hiện nè hai tiểu là auto phòng chống 4 năm nha anh tại vì nó phôi cao phôi cao là auto lên nè xấu luôn thấy chưa này phòng chất cao cái này 12 cái này 12 hơi canh mà không sao dù gì cũng nó cũng được bốn rồi nè dù gì nó cũng được bốn rồi đen lắm là bốn rồi mình rồi ok chuẩn bị vào công đoạn ép đồ chuẩn bị vào công đoạn ép đồ năm năm bốn bốn ok năm ơi anh em đang xem thì đừng quên để lại cho khám lại chia sẻ cho anh em ơi lần này thì uh, giai đoạn uh, quan trọng thì khải sẽ đọc hiện tin uh, à, hiện tin ba vào vị trí này nha anh em khải sẽ cần uh, số công tin ba vào 12 chương tiền tân rồi nói tiền tân đã một hai ba thử này thử này thử này hai bốn tiếng một lúc 2, 4, 6 Ok, 12 viên thủy tinh nha anh à, Lũ rồi, không, cái, cái này là tiền trong của xe cả thôi Ok anh em ơi Rồi, bộ viên nhà chắc, bộ viên nhà chắc tiết như vậy mình cũng viên Rồi, vô Đó, khai thứ hai hai thủy tinh, hai của viên, hai tinh, một hai của viên rồi nè Giờ dư dương trả làm gì được không luôn nè ừ chưa uống luôn à, tân hà đức ơi <laughs> chưa uống gì luôn ok anh em ạ rồi bây giờ sẽ khám vào đồ à, đi đi mua số à đi mua số à rồi chuẩn bị đâu đá rồi em ơi chuẩn bị chờ đợi nhẫn siêu phẩm kháng băng xuất hiện và đủ set ăn ba nha mọi người nói chung là giây phút chờ đợi set ăn ba của khải đến giây phút này cũng khá là hồi hộp nè anh em đang xem thì ủng hộ khải cũng như là cho khải một like chia sẻ chơi nha nè chứ này khải sẽ đi để ép số mạnh nữa là xong khá là hồi hộp nói chung là ép đi ép lại thì cố gắng lên một set đỡ mang hai món hồng kim này nè đó chứ còn không có món hồng kim mà khải làm gì đâu cố gắng lên hai món hồng kim rồi đồ phố xấu xấu đa số là xấu thôi nè xấu nè phố phố này đồ phố chỉ hòn cúc ho chỉ hòn cúc ho chỉ hòn như nè chỉ hòn là kháng binh còn giới chỉ sẽ là trắng họ ok một nè một tử nè một lam nè hàm dương đại đó này khép này như thế này rồi nè tình ba rồi vô một lên anh em à tiếp tục mạnh hai luôn mạnh hai luôn 6 này 4 này phố này mạnh hai này một tử một lam này hàm viên này. đó không giữ ít bình cho nó vô luôn em khỏi chặt rương lên 25 30 đúng rồi thường 25 30 nè ok lên luôn nè rồi lên hai cái là thành nhảy thành cái quay lại nè mình đứng thành này cũng khá lâu rồi rồi cho nó bị kẹt gốc nói chung mấy cái này thì cảm giác chưa xịt cái nào mà biết tầm này nó có xịt hay không thì chưa biết nữa nè tại vì khải ép xong ngọc bội cho đến nhẫn họ thì chưa xịt phát nào luôn nè ba nè một tử nè ngọc lan nè thảo viên đại nè viên tinh ba nè rồi ok có vẻ như thành công tỷ lệ thành công khá là cao à, mình còn thiếu uh, phúc duyên này. một à, ba sáu rồi vô những phát cuối cùng ở đây mà này mình chơi uh, bừa bừa ăn tí mình chơi uh, hai dân khóc màu xem bỏ dân tử không cho dân tử xem bốn nè phố nè mình sẽ chơi à, hai lục hai lam hai viên khổng bông hai đời không cho tử lần này không cho tử ok lên có vẻ là với tỷ lệ này thì thấy nó lên khá là nhiều nè không có cảm giác xịt luôn Em mấy cái nhẫn với ngọc bòi này cảm giác thấy tự tin và đáy luôn nè em có giá chuyển xịt tê len với full thì tinh cũng xịt luôn nè nhỏ và đáy full thì tinh mà còn xịt thì em nghĩ kiểu gì đây đúng không phun thì tân một cổng xịt mà rồi để lá nhẫn à, ăn ban hở, khống băng rồi, cố gắng lên 30 nữa đẹp nha nam hai cái kia xịt rồi anh em à rồi tục bản cuối cùng giờ phút chờ đợi full set ăn ban à, ờ, cũng ráng muốn set ăn ban lâu lắm rồi nè, mà hôm nay cũng có vẻ là hôm nay sẽ tội nguyện trong ngày hôm nay rồi rương chống chân luôn tất cả nguyên liệu đã kết thúc ngày hôm nay ôi hello anh em nha rồi ok bây giờ chúng ta sẽ đi chờ đợi xem thử nhẫn ăn ban bao nhiêu nha mọi người hải dương hai cục này anh em cần phải cho lại những mấy cục này này Đó. duyên rồi thì tới bên này còn thấy thằng hết rồi anh cùng chờ đợi xem thử liệu có được 30 không mọi người ok hãy ao game cái đó vô lại xem được 30 không nha anh em ấy đít nữa rồi mới vô đít luôn em lại vô này cố gắng 30 em ơi 30 là đẹp anh em ơi bù lại cái nhẫn với uh, ờ, quên bù lại cái ngọc bội với uh, dây chuyền phải chuyển tắt rồi cố gắng 30 em ơi 30 nữa là đẹp bù lại cái nhẫn với giá chiền mình bị ép xịn nè ba mươi nha năm ơi xem nãy giờ chờ đợi giây phút này đúng rồi nam mất biết như thời gian chỉ chờ đợi giây phút này thôi đúng không đúng chưa rồi biết bao nhiêu thời gian đúng không em nhiều anh em anh em đón thì bao nhiêu anh em ơi em đón thì bao nhiêu anh em ơi ép lại party World Cup hiện tại giờ chưa cho ép ờ, chưa cho rạm ảnh vào lắm chừng kỳ ơi chưa cho rạm ảnh nha anh em nhiều anh em nhiều anh em 28 giờ lên động lực 170 anh em thấy số mấy anh em thấy số mấy anh em thấy số mấy vậy phun set đang ba mọi người đó anh em thấy số mấy anh em ơi anh em thấy số mấy anh em ơi Khải chưa thấy anh em à Số mấy anh em 27 ok Không được 29 30 27 anh em ơi Rồi nói chung cũng mạng nghiền anh em à Ráng lên 29 30 cho nó đẹp luôn Đỡ sau này đỡ tốn tiền mà không được anh em Hên xui cả à 27 Và số 165 Nói chung là mình hơi đen Mình chỉ được một cái nhẫn thôi Hơi đen Hơi đen này mà à, kích này nè mà được tay đang nhiều ừ, tay khá là đẹp luôn anh mà, dây chuyền ăn vai không mắt của mắt <laughs> Hello anh em nha, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên cho Khả đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi video stream cũng như là video từ kênh của Khải anh em. Nói chung là ngày hôm nay thì Khải cũng đã lên được set thành công, set đồ Khải khá là pin anh em nhìn chưa? Ok cho anh em. Set đồ Khải tầm này Khải khá là ok rồi anh em ơi. À, nói chung là tầm này thì uh, tí nữa Khải sẽ ép món à, ép cái áo mộc thay vì cái áo băng này đi khải không mang áo băng như nào khải sẽ mang áo mỏng nha mọi người khải không mang áo băng như nào khải sẽ mang cái áo mỏng uh, khăn lôi hoặc là áo thủy và giày mọc giày mọc nam đó khải cái hướng đó thôi nè anh em xem cho khải một like chơi nhá đó phun xếp thằng ba này mà <laughs> ờ, lưu đến lại ngay đó trong hôm qua giờ là khải có mua mấy món đồ này mà khải chưa đến này em ơi thỏa mãn rồi em ơi tầm này là lên full set ông ba này quá đẹp rồi nói chung là hôm qua khải mua mà chưa đến giờ khải đến rồi nè đó đó chung là sau này có cái chớ năng ờ, chức ờ, chức năng rã mảnh ra ép lại nè thì khải sẽ rã ra khải ép lại cái gia truyền là xong đó cái tài vì ngọc bòi khải không cần ngọc bòi kháng độc là 20 35 gì cũng chả quan trọng nè chủ yếu khải quan trọng là gia truyền, với nhận họ đó là thiếu lâm còn nhẫn băng tầm này khải không quan trọng luôn nhẫn băng tầm này hai bảy được rồi nè mày, ừ dây chuyền hơi lỡ để dành ép mộng long luôn hả dành ép mộng long luôn à? áo mộng long vừa ép ông ta à? cái tầm này kháng lôi hơi thấp hơi phèn cái chỗ kháng lôi chạy đang dùng phá chưa chưa ra xa, xa, trường ơi đúng rồi chưa chưa có kháng lôi nè kháng họ là ok rồi kháng người dư rồi kháng người dư rồi thiếu kháng lôi áo áo này bỏ rồi. áo này bị bỏ rồi. lên năm bằng áo này vứt trời xếp đồ đẹp quá này mà tầm này nói chung là thiếu lâm dặn đâu một server đấy anh em đừng có đùa bông tiêu bệnh viễn này ba tay bệnh viễn này đai bệnh viễn này rồi ờ, xét đăng bang bệnh viện này đó, đó. nói chung là ép hết xét đăng bang này khả tốn khoảng hơn 4 triệu nè hơn 4 triệu 4 ờ, triệu rưỡi 4 triệu rưỡi xét đăng bang đó nói xét đăng bang này thì 4 triệu rưỡi thì cũng chưa ưng cho lắm tại vì gia truyền với lại ờ, gia truyền nó chưa được đẹp nè nên là khả năng chưa ưng lắm nói chung là cũng cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay chúc anh em sức khỏe và đừng quên uh, xem video khả thì đừng quên cứ mỗi lần mỗi lần vô nhớ cho khả một like chia sẻ cho anh em kháng loại ép dày phục ma ừ kháng loại ép dày phục ma chính xác rồi rồi ép dây thì bỏ dây ra kháng hỏi còn 75 cộng 1 Và dạ, chẳng mang là áo áo hổ chưa có áo hổ nào mà sẵn để mang luôn ok chung giày sau này mang giày phục ma đúng rồi lá kháng lôi áo thì sẽ mang à, ép áo kháng hỏ ok tí nữa khải sẽ ép kháng hỏ này mày tí nữa là khải, khải ép áo kháng hỏ áo kháng hỏ ép được đẹp đó mà hello khải phùng khải như mà giàu vậy làm gì lại giàu <laughs> à, cái giày thì à, cãi chắc sẽ ép giày à, thằng này giày họ rồi nói chung sẽ ép lại cái áo ờ, kháng họ phục hồi và ép lại tóc và kháng lôi của đôi giày là xong sau này có ép được áo mỏng lông cũng như là ép được giày kháng họ thì ờ, quên còn ép được giày mỏng mỏng lông của thiếu lâm này nọ thì nó sẽ có kháng lôi sau nha anh em ừ tối nay mở rương hồng kim môn phái anh em tối nay anh em nhớ là qua 12 giờ đêm nay khải mở rương hồng kim môn phái mọi người không biết là mở mở chưa nhưng mà hôm qua có một ông anh của ban mình thì mở chưa ra được hồng kim phá đang bị lỗi này mà nên là ông chưa làm luôn mãi xem úp ăn ban quên đi rước con mà <laughs> hello linh võ nha ok nè nói chung là tầm này cũng cũng uh, chiều rồi nè uh, hiện tại bây giờ cũng khá là đông anh em đang xem thì cũng không gì hơn hẹn em tối nay gặp lại nha mọi người này thì khải phun xếp ăn ban là ok nè em ơi ừ tối nay ép giày về áo luôn nè em ơi đúng rồi tầm này khải ép à, áo sâu dòng thủy luôn nè ép sâu dòng thủy còn à, đôi giày này khải sẽ ép mọc nói chung tầm này thì tinh tầm bỏ chục viên ra làm full hai món mà đơn giản mà phúc viên hiền tinh hiền tinh như này đủ ép đủ ép hai món rồi hiền tinh ba hiền tinh ba được hai dòng quan trọng kháng lôi với là dòng kháng hỏa còn lại hiền tinh một tinh hai đủ chơi rồi nè rồi ok quá pin rồi nè mà nói chung là sau một hồi ép thì khá ép thành công rồi khá là mệt mỏi nhưng mà cũng khá là thành công ok anh em ơi quá là mừng rồi có được uh, ít đồ như vậy đây thì tin còn ít này anh em đó còn tin nãy là mừng của ban sáu viên chả là của ban sáu viên này quá đẹp rồi năm viên nhá nãy mừng của ban năm viên ở đây bên bước lượng tay đúng không bước lượng tay bao nhiêu nha lượng tay chắc ờ, bảy k ba bèo lắm phải bảy k ba bảy k một gần bảy k hai chém phờ lắm anh em ơi tháo tay ra này tháo tay ra tháo tay ra lực tay còn có 6 k 4 thôi tháo đai ra tháo đai ra thì lực tay còn 6 k 3 thôi mang hai món con kim này vào được uh, ờ, 800 lực tay nè 800 lực tay này một này hai đó với lại kháng khá đẹp chí mạng các kiểu ờ ờ phúc viên ok dương ơi tối tối giao dịch phúc viên khải nha thêm năm chục bình nữa nha khải ép uh, áo với uh, ép áo với đôi giày mọc nữa xong tối nay ép à, tối nay à, livestream khải sẽ làm nhà tổ và cũng như là ép áo thủy sáu dòng và giày mọc uh, 5 dòng 4 dòng gì đó chơi nha nam đó rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho khải lại chơi nha tối nay đấu giá vật phẩm của bang nữa bang bữa giờ được à, hơn mười mấy viên tiền tinh này từng hết tiền tinh mừng của bang tối trả lại mãi ngờ một trong rương cò nữa rương quá trời <clears throat>